Vâng, cô cho mình cùng nhau đi vào ví dụ đầu tiên. Đó là gì ạ? Xét xem các khẳng định sau đúng hay sai. Được chưa nào? Ta đi khẳng định đầu tiên đó là câu A. Câu A. Khẳng định gì nhỉ? À 3 nhân với âm 2 lớn hơn 4 nhân với âm 2. 3 này nhân với âm 2 lớn hơn 4 nhân với âm 2. Vâng, cách thứ nhất là ta nhân trực tiếp. Cách thứ hai là ta gì ạ? Dùng kiến thức mà ta vừa học. Đó là gì? Về phần nào nhỉ? À, về phần liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Được chưa nào? Cô triển khai hai cách cho ví dụ số 1 ý A nhé. Cách 1. Cách 1. Cô làm như sau. Ta có vế bên trái và vế bên phải. Ta có ta có gì nhỉ? 3 nhân với âm 2 bằng mấy các bạn? Ồ, cái này cô Lon hỏi thừa quá nhỉ? 3 nhân âm 2 bằng mấy con phải hỏi? Đúng không nào? Ở đây là bằng âm, âm 6, đúng không? Và tương tự là 4 nhân với âm 2 là bằng mấy? Là bằng âm, âm 8. Mà các bạn lưu ý rằng là số âm càng lớn thì giá trị lại càng càng lớn hay càng bé nhỉ?